Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Lật tẩy vượng Vin mua đất đảng hay đảng có cổ phần trong Vin đây Câu chuyện cả bộ máy tuyên truyền phục vụ cho VinFast nói riêng và VinGroup nói chung là chuyện không có gì lạ Đã bao lâu nay Đảng Cộng sản Việt Nam nuôi một đội ngũ dư luận viên chuyên phá hoại những người viết bài bóc phốt chế độ này mà dân hay gọi bằng những từ miệt thị đó là bỏ đỏ Tuy nhiên, nói về doanh nghiệp thì không một doanh nghiệp nào lại nuôi đội ngũ dư luận viên cho riêng của mình như Vingroup. Đội ngũ này được cộng đồng mạng gọi là bò Vin. Hầu hết những người mà chúng tôi có dịp khảo sát về sự so sánh giữa bò đỏ và bò Vin thì luôn đưa ra nhận xét là bò Vin có trình độ hơn và nguy hiểm hơn bò đỏ. Có lẽ nhiều người cũng nhận ra điều đó. Đây là hình ảnh trang thông tin chính phủ làm truyền thông cho Vin. Việc nuôi lực lượng dư luận viên là cách truyền thông bẩn Họ không dám phản biện sòng phẳng nên họ nuôi những thành phần đánh phá để triệt hạ những bài báo bất lợi cho họ. Nếu không làm được những việc tất khuất, không sạch sẽ thì không ai lại đi làm chuyện truyền thông bẩn. Cho đến giờ này, người ta vẫn không thể khẳng định được vì sao bộ máy tuyên truyền của Đảng Cộng sản Việt Nam lại làm việc hết công suất để bảo vệ cho Vingroup là một doanh nghiệp, bất chấp họ có đúng hay sai. Ngay cả Bộ Công an cũng làm truyền thông cho Vin mỗi khi Vin gặp khủng hoảng truyền thông. Không khó để người ta nhận thấy bộ máy tuyên truyền của Đảng Cộng sản Việt Nam và của Vin là hai trong một. Tức là hai ông chủ trong một bộ máy truyền thông. Những năm gần đây, Đảng Cộng sản Việt Nam đã bị chế giễu vì không thể chế tạo được con ốc vít nào tại Việt Nam. Vì thế, khi Vượng Vin làm xe ô tô điện, thì ngay lập tức nổi lên như một vị anh hùng, cứu vớt danh dự cho bộ mặt của Đảng Cộng sản. Mặc dù trong VinFast, những thiết bị được chế tạo từ nước ngoài là đa số, có thể nói không ngoa rằng xe VinFast là vỏ Việt nhưng ruột ngoại. Tuy vậy thì dù sao VinFast cũng được cứu vãn danh dự cho đảng được nhiều. Vì vậy mà VinFast lên cả báo nhân dân rất nhiều lần như thế. Đây là hình ảnh Thông tấn xã Việt Nam làm tuyên truyền và truyền thông cho Vin. Cho đến nay, VinFast của ông Phạm Nhật Vượng đã đốt tới 4,7 tỷ USD Mỹ cho việc làm ra chiếc xe VinFast để cứu lấy danh dự cho đảng Lượng tiền đã đốt đến con số kinh khủng như thế và sẽ còn phải tiếp tục đốt nhiều hơn nữa. Mà bộ máy tuyên truyền trong nước vẫn vặn hết công suất để tô vẽ cho Vin. Nếu với tình hình tài chính tệ hại như của VinFast mà rơi vào một doanh nghiệp khác thì e rằng đã bị đảng xẻ thịt. Tuy nhiên, Vin thì vẫn bình an vô sự, không những thế lại còn nhận được sự ủng hộ hết mực. Điều này cho thấy có vẻ như Đảng Cộng sản đang có cổ phần ở trong Vin. Bởi vì chỉ có những người có liên quan rất mật thiết và sở hữu cổ phần thì mới hết làm hết được công việc và hết lòng để vực dậy cho bằng được một doanh nghiệp đang ngập trong nợ nần và thất bại. Vào ngày 20 tháng 12, Vingroup đã tổ chức một buổi lễ hoành tráng trao giải VinFuture và được nhiều kênh báo chí truyền thông trực tuyến, trong đó có thể đến là trang thông tin chính phủ, Thông tấn xã Việt Nam, Báo Nhân dân, Đài truyền hình Việt Nam, VTV và Đài tiếng nói Việt Nam VOV Điều đang nói ở đây là Đảng Cộng sản Việt Nam đã cắt cử một chân trụ trong tứ trụ là ông Vương Đình Huệ trực tiếp đến trao giải thưởng. Ông Vương Đình Huệ, Chủ tịch Quốc hội và Nguyễn Trọng Nghĩa, trưởng ban tuyên giáo trung ương của Đảng, tức là ông tướng quân đội, chứ không phải là ông Phạm Nhật Vượng đứng trực tiếp trao. Hình ảnh này nói lên dường như Đảng Cộng sản mới là ông chủ thực sự của Vin, chứ không phải ông Phạm Nhật Vượng những người như Vương Đình Huệ và Nguyễn Phú Trọng Nghĩa là những người không thể bỏ tiền để thuê, nhưng tại sao lại có mặt ở đây để phục vụ cho Vin như thế? Đây là hình ảnh Vương Đình Huệ và Nguyễn Trọng Nghĩa trao giải chứ không phải Phạm Nhật Vượng. Vậy câu hỏi đặt ra là liệu Vượng Vin có mua đứt Đảng Cộng sản Việt Nam hay không để đảng này phục vụ cho nhu cầu quảng cáo thương hiệu của mình? Hay là chính Đảng Cộng sản Việt Nam đang nắm giữ cổ phần ngầm ở phía sau của Vin. Khó ai có thể tin rằng ông Vượng có thể mua đứt được Đảng Cộng sản Việt Nam bởi vì với quyền lực tuyệt đối trong tay, Đảng Cộng sản có thể thịt Vin bất cứ lúc nào mà không cần phải làm thuê cho nó. Sẽ không có ai dám tuồn ra tin tức về những mối quan hệ chẳng chịt đằng sau cánh sâu gà, sân khấu trong màn trình diễn mà Vin đang là nhân vật chính. Và nếu Đảng Cộng sản Việt Nam có cổ phần thật thì cũng chẳng ai dám cho thiên hạ biết vì biết sẽ bị xử ngay.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 khi mà các tổ chức nhân quyền trên thế giới luôn phải lên tiếng phản đối việc bắt người tùy tiện của chính quyền Đảng Cộng sản Việt Nam. Hầu hết những người lên tiếng về một xã hội tiến bộ thì vẫn đang còn ở trong nước, thì Tô Lâm xem đó là chim trong lòng hay cá trong chậu. Ông ta muốn bắt lúc nào thì bắt, đó là một thực tế đang diễn ra suốt bao nhiêu năm qua mà ai cũng thấy rõ. Đây là hình ảnh Trịnh Xuân Thanh là trường hợp chim bay nhưng vẫn bị bắt về. Chính những người đã làm mắt với Đảng Cộng sản Việt Nam hay những quan chức Cộng sản hiểu hơn ai hết, nếu muốn trốn Tô Lâm nhưng vẫn ở trong nước, không sớm thì muộn cũng sẽ bị tóm cho vào tù. Chính vì vậy mà Trịnh Xuân Thanh, Vũ Đình Duy, Hồ Thị Kim Thoa, Bùi Quang Huy, Nguyễn Thị Thanh Nhàn vân vân đã chọn cách cao chạy xa bay ra nước ngoài. Trong số các nhân vật đã trốn ra được nước ngoài có Trịnh Xuân Thanh thì bị bắt trở lại bởi vì ông Trịnh Xuân Thanh không chịu im lặng mà lại la toáng lên cho Tô Lâm biết rằng ông ta đang ở Berlin. Những tội phạm trốn ra nước ngoài có thể xem như là chim bay bởi họ đã thoát ra khỏi cái lồng hình chữ S mà Đảng Cộng sản Việt Nam đang làm chủ. Muốn bắt được chim bay không hề dễ dàng. Tô Lâm cũng đang phải trang bị đôi cánh ra nước ngoài để phục kích, từ đó bắt con mồi mang về Việt Nam, theo cách mà tội phạm bắt cóc vẫn hay làm. Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty IC đã cao chạy xa bay ra nước ngoài từ năm ngoái đã vậy, bà Nhàn còn bàn bạc và tổ chức cho 7 người khác trong đường dây làm ăn của bà cũng vỗ cánh tung bay trước khi có lệnh bắt của ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm rất lâu. Đây là hình ảnh Tô Lâm lúc ở Slovakia trước vụ bắt cóc diễn ra. Bắt chim bay thì bao giờ cũng khó hơn vạn lần bắt chim trong lòng. Vụ án bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn có liên quan rất chặt chẽ đến những gói thầu mua bán vũ khí, khí tải quân sự hàng tỷ đô la với Israel những gói thầu này có liên quan đến nhóm lợi ích quốc phòng thân với ông Phạm Minh Chính. Một khi bắt được bà Nhàn, thế trận trên đấu trường chính trị sẽ nghiêng hẳn về một bên. Đó là nguyên nhân vì sao bao nhiêu tháng qua báo chí được cứ nói về chuyện bắt bớ kêu gọi bà Nhàn ra đầu thú. Hiện nay bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đang ở nước ngoài, không dạy gì bà trở về Việt Nam đầu thú cả. Đã một lần ông Tô Lâm gắn thêm cánh bay sang Đức bắt cóc Trịnh Trần Thành, thì lần này e là kịch bản vẫn như cũ. Nếu chỉ kêu gọi xuông mà bà Nhàn thật sự ra đầu thú thì đó là chuyện không tưởng. Không phải chỉ một lần ông Tô Lâm cho bắt cóc người ở nước ngoài như trường hợp của Trịnh Xuân Thanh, mà ông đã từng cho bắt cóc thành công những nhà báo tự do khác như Trương Duy Nhất tại Thái Lan. Tuy nhiên, Thái Lan là một quốc gia thuộc ASEAN nhưng Tô Lâm dễ bắt người hơn tất cả các nước châu Âu. Hơn nữa, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn lại im lặng hoàn toàn nên không biết ông Tô Lâm sẽ truy tìm con mồi bằng cách nào đây. Ông Vũ Đình Duy cũng đã sổ lòng từ rất lâu, với 5 năm đã qua đi nhưng cho đến nay ông Tô Lâm vẫn bất lực. Điều đó cho thấy việc bắt chim bay không hề dễ dàng mà nếu có bắt được thì cũng rất dễ gặp phải rắc rối ngoại giao như Việt Nam đã từng phải đối mặt với Đức và hậu quả cho đến ngày nay vẫn chưa hết. Đây là hình ảnh chim bay Nguyễn Thị Thanh Nhàn đang bị Tô Lâm truy tìm. Có người thì ví von rằng ông Tô Lâm giống như ông trùm băng đảng hơn là một ông bộ trưởng thực thi pháp luật. Bởi nếu đã là một bộ trưởng thì phải biết thượng tôn pháp luật cả trong và ngoài nước. Việc truy tìm và bắt cóc Nguyễn Thị Thanh Nhàn về quy án là điều có thể, bởi Tô Lâm đã từng làm điều đó. Với vai trò của bà Nhàn trên bàn cờ chính trị của Trung ương, e rằng Tô Lâm quyết tâm bắt bà hơn là việc bắt cóc các nhân vật khác và liệu ông Tô Lâm có bắt được bà Nhàn về quy án hay không thì chỉ có thể chờ